Tin mới nhất về vụ 39 người sang Anh. Hai nghi phạm chủ chốt đang bị băng đảng buôn người săn đuổi giáo giết. Hai anh em nhà Hughes bị cảnh sát Anh phát lệnh truy lã vì liên quan đến cái chết của 39 người trong xe container hiện đang chạy trốn chính đường dây buôn người theo Telegraph, Ronan Hughes và Christopher Hughes đã biến mất từ tuần trước khi cảnh sát Anh nói hai anh em nhà Hughes là nghi phạm chủ chốt trong vụ 39 người trong xe container ở Essex. Một nguồn tin an ninh nói trên tờ Telegraph rằng băng đảng tội phạm đứng sau đường dây buôn người đang săn lùng anh em nhà Hughes trước khi hai người này nộp mình cho cảnh sát Bắc Israel. Hai anh em nhà Hughes mở công ty vận tải tại hạt Amax Bắc Israel. Hai người được cho là đã vượt biên sang quận Moragan thuộc Cộng hòa Israel, trong khi Bắc Israel là vùng lãnh thổ thuộc Anh. Những kẻ cầm đầu băng đảng, buôn người được cho là cực kỳ tàn bạo, có liên hệ với các nhóm vũ trang. Mới đây, cảnh sát Israel phát đi thông báo rằng một người Bắc Israel đang bị đe dọa tính mạng Người này mới bị cảnh sát Anh bắt giữ vì liên quan đến cái chết của 39 người trong xe container. Iamon Harrison, 23 tuổi, bị cảnh sát Israel bắt tại cảng Dubin vào ngày 26 tháng 10. Harrison bị nghi là người lái chiếc xe tải chở 39 người trong container đến cảng Rubiri của Bỉ. Chiếc xe tải có liên hệ với công ty do Ronald Hughes sở hữu. Tránh thanh tra cảnh sát Anh Daniel Storen hôm 1 tháng 11 công khai yêu cầu Ronald và Christopher Hughes ra trình diện để chính quyền để thẩm vấn. Chúng tôi cần hai người hợp tác điều tra vụ việc, Stoten nói. Mặc dù chúng tôi đã nói chuyện với Ronald Hughes qua điện thoại, Chúng tôi cần có một cuộc nói chuyện trực tiếp với anh ta và em trai của anh ta. Đây là yếu tố quan trọng cung cấp manh mối điều tra. Anh em nhà Hughes càng sớm ra đầu thú thì chúng tôi càng đạt bước tiến nhanh hơn. Cảnh sát Anh cho biết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Các bạn hãy like, đăng ký, nhấn chuông kênh nhấn chuông kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc. Cảm ơn các bạn nhiều.